Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta đột nhập vào một shop bán thú độc lạ để giải cứu cho bé cáo sa mạc. Đây là loài vật hiếu động có đôi tai to đặc trưng và màu lông trắng, sang chảnh. Hiện tại shop ở Việt Nam rao bán giá rẻ nhất là 50 triệu đồng một con. Bạn nghĩ sao? Có nên mua em này về nuôi không? Tình hình, biến đổi khí hậu ngày một gia tăng khiến cho cáo sa mạc khó tồn tại ngoài thiên nhiên. Nên nhiều quốc gia phát triển mua loài vật trái phép này về để làm thú cưng, điển hình là ở nước Mỹ, dẫn đến tình trạng cáo sa mạc đang bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên cái khổ của loài cáo này là ở ngoài môi trường tự nhiên cũng chết mà thành thú cưng thì chết lâu hơn vì được con người nuôi dưỡng ở châu Phi chính phủ chuẩn bị cho cáo sa mạc vô danh sách sổ đỏ thú quý hiếm cấm buôn bán nhưng khi được xuất qua nước ngoài chúng lại bị thành thú kiển giống như chuyện buôn lậu rái cá ở Việt Nam nó đang trong sổ đỏ được nhà nước bảo vệ nhưng khi nó qua nước ngoài lại thành thú cưng nuôi hợp pháp nên thế là người ta cứ xúm nhau kéo qua nước mình để thu mua rái cá làm cho nó tuyệt chủng luôn Hãy suy nghĩ kỹ lại đi Nếu bỏ một số tiền lớn ra để mua cáo sa mạc Thú nước ngoài làm cái gì Trong khi thú vật Việt Nam chúng ta đang cần bảo vệ Thì không ai mua cứu mà cứ muốn mua mấy con vật lạ ở nước ngoài để chứng tỏ nên chắc tiêu giới thiệu cáo sa mạc để cho các bạn thấy là nó dễ thương cỡ nào thôi ai có duyên thì chơi với nó còn tiêu thấy là thứ nhất là mắc tiền thứ nhì là không có lợi ích gì cho thiên nhiên ở việt nam mua về chả làm gì hãy nghĩ kỹ đi việt nam đâu có sa mạc bạn mua nó về là nó mất môi trường sống là làm khổ nó và khổ cho bạn nữa chăm sóc ỉa đái mệt lắm sợ